nào có thể ghép thành hình tròn Có em cô mời Vinh Khoa học tiến minh não trái giúp bé ghi nhớ Nhận dạng hình ảnh thông qua khả năng tư duy hợp lý Và não phải sẽ giúp khả năng liên tưởng trí tưởng tượng của bé bay xa, Bộc lộ đầu óc sáng tạo Alpha Kids A cộng mới Thành viên mới của gia đình Alpha A cộng Với dưỡng chất cấu thành não DHA, ARA và SA dưỡng chất hỗ trợ trí nhớ Alpha Kids A cộng mới sữa cho trẻ từ 3 tuổi giúp não trẻ phát triển mạnh mẽ, thông minh vượt trội ngay từ đầu.